Lục Phiến Môn Lục Phiến Môn thành lập vào triều đường Tống, hưng thịnh vào triều Minh. Đây là một vị cao thủ võ lâm trong giang hồ. Cùng với bộ khoái trong cung hợp thành một cơ cấu đặc biệt. Bởi vì tổng bộ của nó là một khối kiến trúc nằm ở Bắc Triều, Đông Nam Tây ba mặt, tổng cộng có sáu phiến môn. Cho nên được người ta gọi là lục phiến môn. 故被称之为六扇门。Lục phiến môn hành động nhanh chóng, thủ đoạn độc đáo, chuyên xử lý những vụ án lớn, từ đó được dân gian truyền tụng khắp. Những năm đầu triều Minh, Lục phiến môn đang điều tra vụ án Ngụy Trung Kiên, biểu hiện xuất sắc, lập được kỳ công, lập được chiến công hiển hách.

Lục phiến môn, cuộc giải cứu chí mạng. Tham kiến lục đại nhân Người ta bảo ngươi điều tra Ngươi đã tra ra chưa Đã tra ra rồi Trúc Hạ Nhất Lan đó Hôm nay vừa mới đi vào địa phận Đại Minh người có biết Tại sao ta lại quan tâm đến Người thân nhân đông doanh này như thế không Trúc Hạ Nhất Lan căn bản không phải là thương nhân gì cả. Đông doanh gần đây phái đến một sứ giả, hy vọng khôi phục lại việc thông thương với Đại Minh. Người có biết không, chuyện này Hoàng thượng không phải là đã từ chối rồi sao? Không sai. Bây giờ nước Đông Doanh đang cố gắng khôi phục lại quan hệ với Đại Minh. Phái chủ hòa của Đông Doanh chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng lần này sau khi hoàng thượng từ chối thông thương, phái chủ chiến của bọn chúng lại bắt đầu nổi lên rồi. Muốn nhân cơ hội này phá quan hệ của hai nước, dẫn đến chiến tranh. Mà Trúc hà này chính là trọng thần của phái chủ chiến. Bây giờ, hắn ta lợi dụng việc bị từ chối thông thương đến Đại Minh, nhất định là có mưu đồ bất chính. Cho nên, ta hy vọng lục phiến môn có thể âm thầm tiêu diệt Trúc hà đề phòng bất trắc. Trương Nhất, ngươi vừa mới hoàn thành vụ án giết người 12. Ngươi không cần nghỉ ngơi một chút sao? Bẩm đại nhân, không cần à. Hơn nữa tôi cho rằng nên tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, để cho ta rèn luyện thêm. Được. Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt người tên là Trúc Hạ Nhất Lan. Hắn ta với giặc có qua có lại, thậm chí là còn âm thầm tiếp trợ cho giặc qua, là kẻ địch của Đại Minh triều đình nhất định phải dẹp trừ hậu hoạn này. Nhưng mà Trúc Hạ này rất xảo quyệt, khi hành động cần phải thận trọng. Bây giờ hai nước đang trong thời kỳ mẫn cảm, cho nên khi ám sát, nhất định phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không được để lộ thân phận của mình, không thì rất có thể dậy nên mâu thuẫn giữa hai nước đó. Nhiệm vụ rất nặng nề đó, nhớ kỹ. Hiểu rồi, đại nhân yên tâm. Đây là tình báo mà ngươi cần. Sau khi xem xong Tôi sẽ lập tức đốt đi Ngươi bây giờ có thể tới chỗ chúc anh Lấy trang bị mà ngươi cần rồi Còn nữa Chọn thêm hai người nữa Đi theo ngươi đề phòng bất trắc Dân đại nhân thuộc hạ cáo từ Cơ đại nhân bảo ta đến chọn vài binh khí thuận tiện, mời. Đao như này có ba chiếc không? Có Nhưng mà Huynh đã nghĩ kỹ Muốn cái này chưa Mỗi nhiệm vụ của chúng ta Đều liên quan tới sống chết Huynh đừng có quá tùy hứng Chỉ cần cái này thôi Ngoài ra cho ta thêm ba cái nọ Tại sao lại chọn hai loại này Chu bổ đầu nhất định biết Để ta nói cô nghe Chu bổ đầu Cáo từ Trương bổ đầu Chu bổ đầu Kỳ lạ Cái gì kỳ lạ Hành động lần này nguy hiểm như thế Tại sao quân ấy là chỉ chọn ba cái nỏ Với lại ba con dao ngắn Theo ta thấy Nhiệm vụ lần này của Trương Nhất Là ám sát Cho nên binh khí mà cậu ta chọn Phải nhỏ gọn Không để người khác phát hiện Nọ ngắn dùng để bắn hạ mục tiêu, đặc biệt có thể bắn mấy phát liền, còn đao ngắn là để tiếp cận mục tiêu sử dụng. Khi cấp bách, có thể một phát chí mạng. Tên tiểu tử trường nhất này không đơn giản, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nhưng mà lần này là hành động ám sát. Nếu cậu ta có thể dùng dao ngắn, e là cậu ta lành ít dữ nhiều. Nàng nói anh ấy tốt hơn một chút Ít nhất là có thể khiến nàng nhẹ nhàng hơn Còn đối với ta Ngoài việc nói câu xin lỗi Còn lại chỉ là thời gian mà thôi sao Biết là sẽ có ngày này chỉ là cảm thấy nhanh quá lẽ nào ta ngoài việc không khiến nàng ghét thì không còn gì khiến nàng nhung nhớ sao yêu ta một mình ta Trương công tử vừa mới đến Dân nữ liền có chút căng thẳng Không ngờ Vẫn chưa đàn hết bài này Dây đàn đã bị đứt rồi Xem ra đàn này Cũng có chút căng thẳng rồi Tại hạ thật sự không dám làm phiền cô nương Cáo từ Trương công tử xin dừng bước Dân nữ chỉ là nói đùa thôi Hà cớ gì bắt hai người yêu nhau Càng yêu càng xa lạ Trường công tử Có phải là muốn đi xa không Cô nương làm sao mà biết Mắt không nhìn thấy Thì tâm càng sáng rõ Đây là ngọc bội mà ta hay mang bên mình. Hy vọng chuyến đi này Trương Công Tử có thể mang nó bên mình. Nó có thể bảo vệ quân đi đường bình an. Biết sẽ có ngày này. Chỉ là cảm thấy nhanh quá. Lẽ nào ta Ngoài việc không khiến nàng ghét Đợi công tử quay lại Ta sẽ nối dây đàn Tiếp tục khúc đàn chưa hết này cho huynh Được Trương Bộ Đầu Trúc Hạ đang ở kiêu tử Được, theo kế hoạch hành động Dân, đi có thích khách Bảo hộ Trúc Hà Đại Nhân Đại Nhân Mau Bảo vệ Đại Nhân Đi Mau Bảo vệ đại nhân Bảo vệ đại nhân Đại nhân Đại nhân Không được động Không được chạy Mau, thả bộ câu đưa thư Mau lên dạ. Không được động đậy Ngươi tưởng rằng ta bị giết dễ dàng như thế sao? Vừa mới nhận được thư cầu cứu đỏ của Trương Nhất. Bọn họ bây giờ sống chết chưa rõ. Tôi lập tức tới Thái Châu. Chỉ cần có một tia hy vọng cũng phải cứu Trương Nhất về. Đại nhân Thuộc hạ cũng đã chuẩn bị xong rồi Cơ đại nhân Ngài cũng biết Tôi trước giờ đều tự tới tự đi Đại nhân Người đừng tưởng rằng Trúc Anh Thân là nữ giới Không được như đàn ông Lục phiến môn tuyển chọn nghiêm khắc Trước giờ chưa từng phân biệt nam nữ Bản lĩnh của Trúc Anh Tôi không thua bất cứ ai Nếu như ngài để tôi Dẫn cô ấy đi Xin lỗi Tôi không đồng ý Cáo từ Thank you. Đặc sắc lắm Thật là đặc sắc Lâu lắm chưa thấy Cuộc thương lượng đặc sắc như thế Cơ đại nhân đây là Chu bổ đầu Ngươi đừng tranh cãi nữa Năng lực của người ta hiểu Nhưng mà nhiệm vụ lần này Nguy hiểm trùng trùng Chúc anh Cẩn thận Tinh thông chế tạo vũ khí Và dịch dung làm hậu cần không có ai phù hợp hơn nữa. Cô ấy ở cùng với ngươi cũng tốt, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Chúc hai người hợp tác thành công. Đại nhân, tại sao không giết hắn ta? Để diệt trừ hậu quả, người này không quan trọng. Người chỉ đạo đằng sau hắn mới là quan trọng. Ngươi xem người này Thân thủ tốt Chắc là sát thủ của lục phiến môn Chỉ cần hắn ta Có thể thừa nhận Thân phận thật sự của mình Ta có thể lấy lý do Đại Minh khiêu khích trước Thuyết phục tướng quân xuất binh Đại Minh Khi đó Đám chủ hòa và nhà nho Cũng không còn gì để nói nữa rồi Đại nhân anh Minh thuộc hạ hiểu rồi Ta muốn biết thân phận thật sự của các hạ là gì Tại sao muốn ám sát ta Ta là dân của Đại Minh Chuyện giết giặc qua <laughs> hay cho một người dân Đại Minh. Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Chỉ cần các hạ nói ra thân phận thật sự của mình và người đứng sau là ai. Ta đảm bảo các hạ không bị tổn thất gì. Nếu như không, cho dù ngươi hỏi ta một nghìn lần, ta cũng không nói cho ngươi đâu. Khốn nạn! Không sao Ta có thời gian Ta xem ngươi có thể chịu được một ngàn lần hay không Bẩm cũ dần tuế Thái châu bên đó truyền đến Kế hoạch ám sát Trúc Hà đã thất bại rồi Cái gì ờ, ừ. Nhưng mà Nhưng mà cái gì Nói chuyện đừng có áp áp úng Cổ họng ngươi một lông gà rồi à Theo tin tức đáng tin Trúc Hà không giết người ám sát E là giữ lại người này Là có dụng ý khác Đồng doanh cái đất nước chật hẹp này Con người quả nhiên không đáng tin Nói cũng như không Không thể quỷ thác việc đại sự mà Tại sao các ngươi toàn gây thêm rắc rối thế hả Tức chết ta rồi 哎呦，哎呦，ấy, đúng rồi, lục phiến môn bên đó có động tĩnh gì không? Cơ Hà Sinh hôm qua đi gặp Lục Đại Nhân về Hôm nay dẫn mấy vị bộ khoái Đi về phía Thái Châu rồi Bọn họ theo dõi chặt chẽ như thế Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Nói như vậy Thật sự phải phái người đi một chuyến ờ. Người đi nói với con trai nuôi của ta Gặp chuyện quan trọng Đừng học gà trống sắt Lông này nên nhổ thì phải nhổ Đi đi Dân vâng. Hey Đứng lại Làm gì ờ. Đại ca làm phiền rồi Lão gia nhà ta Chu Xuân Là thương nhân trà ở Thái Châu Được người giới thiệu Muốn cùng với quý chủ nhân Thương lượng làm ăn về trà Không biết có thể thông báo một tiếng không Đợi ờ. Đại nhân có thư ừ. Thương nhân Thái Châu Người giới thiệu này đã từng làm ăn với chúng ta Nhưng mà chúng ta vừa mới đến đây Hắn đã giới thiệu người đến rồi Tin này cũng nhanh nhẹn quá rồi Đại nhân Vừa mới xảy ra chuyện ám sát Thì lập tức có người đến Có phải là ừ. Lập tức phái người tìm lưu đại nhân thăm dò một chút Xem xem có động tĩnh gì không Dân thuộc hạ phái người đi ngay Nhưng mà Chúng ta dù sao cũng là dưới lá cờ, là đến làm ăn kinh doanh, từ chối việc làm ăn ngay ngoài cửa. Sợ là sẽ gây nghi ngờ. Bất kể thế nào, vẫn là mời bọn họ vào trước. Chúng ta cũng dễ phán đoán hơn. Dân, chuẩn bị tiệc rượu. Dân. Ông chủ chu. Mời. Ông chủ chu đường xa tới đây Thất lễ Thất lễ Ông chủ chu mời Được Ông chủ chu Chỗ chúng tôi đều là cỡ dày mới ngồi xuống làm ơn thông cảm <laughs> Nên làm Đây gọi là nhập gia tùy tục Đám người đông doanh này à. có thói cởi giày khi ngồi xuống đây là một đôi giày theo Tô Châu Hàng Châu. Cái này mới phù hợp với thân phận nhà giàu của ông. Nào, ờ. tôi để xuống giúp ngài. Nào, tôi dìu ngài ngồi. Vất giả rồi. Nào, đại nhân, cẩn ờ. thận. Đeo cái kiếm mềm này vào lưng quần Buộc vào thắt lưng Như thế mới đề phòng bất trắc được Mời ngài ngồi Được Không ngờ Ông chủ Trúc hà Vậy mà có thể nói tiếng của chúng tôi Hơn nữa Còn nói lưu loát như thế Ờ. Tại hạ thường xuyên tới Đại Minh làm ăn Không thể không học à. Ông chủ chu Đừng chê cười nhé à, Đâu có <laughs> à, Ông chủ chu đột nhiên tới thăm Dồi dàng quá Chỉ có thể chuẩn bị một chút rượu thịt đơn giản thôi dạ vâng, Nào nào Chúng ta vừa ăn vừa nói Được <laughs> Mời Mời <laughs> Tôi thấy ông chủ Chu một thân qua phục Từ quần áo tới giày dép Còn có thắt lưng này nữa Đều là hàng tinh xảo Thật khiến tôi mở rộng tầm mắt Quá khen rồi Đồ theo thùa này ở khu vực dân triết này chúng tôi luôn rất là thịnh hành. Nói tới bộ quần áo này của tôi, thật không là cái gì. <laughs> Ông chủ chu khách khí quá. Tại hạ, chuẩn bị chút ít rượu nhạc cơm nhạc. Tuy không phải là cái gì sơn hào hải gì, nhưng mà thực sự có cá sống đặc sản của nước tôi. Lại thêm vào đó là rượu ngon mà tôi mang từ nước mình sang. Cũng có một chút phong vị rồi. <laughs> Mời ông chủ chu dùng thử <laughs> Đại nhân khách khí rồi Không giấu gì ngài Tôi vốn dĩ Là một người thích rượu Nếu như đã như vậy Tôi sẽ cung kính không bằng tuân mệnh à. rồi Mời <laughs> Được à. Hmm. Ngửi thì thấy rượu này rất thanh, thơm. Quả nhiên là danh bất hư truyền. <laughs> Nhắm vào đắng đắng, lại thêm một chút ngọt thanh. Rượu ngon, rượu ngon. Ông chủ Chu biết thưởng rượu như vậy. Quý quốc có câu tục ngữ Nói là rượu ngon tri kỷ ngàn chén còn thiếu Tôi phải tự mình rót cho ông chủ chu một ly Không dám nhận À. <laughs> Cảm ơn Thất lễ rồi Không sao không sao Nhi Ông nhiều năm luyện võ Trên tay có nhiều vết chai Tôi giúp ông xử lý Đây thật giống là ta đánh đàn Chứ không phải là bàn tay cầm đao Được rồi, thất lễ quá Không sao Không sao Ông chủ chu Lại thưởng thức cá đi Cá của nước tôi Nói về độ tươi và công phu dùng dao Cá từ trong nước vớt lên Làm dãy, cắt thịt Lại để vào trong nước Bơi như thường <laughs> Mời ông chủ chu Thưởng thức bình phẩm Được Tôi không khách sáo nữa Mời à. Hmm. Thật sự không tồi Quả nhiên tươi ngon Mềm mịn lắm <laughs> Nhưng mà Nhưng mà cái gì Nhưng mà gọi cá này Không phải là đặc sản của đông doanh Theo tôi biết Thật ra sớm vào thời gian Tần Hán Ngư dân dân biển của chúng tôi Đã có phong tục Tập quán ăn Gọi cá sống rồi nếu như tìm hiểu cặn kẽ, có thể là sau khi ở đó mới truyền đến Đông Doanh. Đại nhân, đừng để bụng lời tôi vừa nói. Tại hạ cho rằng, chuyện thường không nên cứ dạch lá tìm sâu. Quan trọng là có là được rồi. Giống như là gọi cá này ở Đông Doanh có thể phát triển rộng rãi thì đã là không tồi rồi. <laughs> <laughs> Đây là một ví dụ rất hay. Quá khen, không ngờ ông chủ Chu còn tinh thông lịch sử. Thật là một nhân tài mà. Mời. Mời. Ừ. Ngại quá Xem ra cá sống tuy rằng rất là ngon Nhưng mà tại hạ sợ là nhất thời Chưa thích ứng ngay được Đột nhiên có chút đau bụng Thanh mộc, Dân Mau dẫn đường trong chủ chu đi Dân Không cần Đây là chuyện nhỏ thôi Đại nhân nói Cho tôi tự mình đi tìm là được Thật sự là Có chút xấu hổ <laughs> Chính là ở trong đó nếu như đã vậy Ông chủ chu cứ tự nhiên Tôi không tiếp được nữa Ngại quá Đại nhân Người này nói chuyện tuy rằng rất hỗn xược Nhưng tôi thấy thân hình tư thái đều rất nho nhã Vừa nhân cơ hội dìu đỡ Tôi đã soát qua rồi Không có vũ khí Chắc là không có vấn đề gì đâu ừ. Vừa nãy ta nhân cơ hội rót rượu Cũng nhìn tay của ông ta Rất là nhẵn nhụi Không giống người luyện võ Nhưng cho dù như thế Cũng không thể xem nhẹ được Thuộc hạ hiểu Đại nhân Đại nhân Thư ạ à. Thanh Mộc Dân vâng. mau đi xem xem Ông chủ chu đi Dân vâng.

khốn nạn. Đại nhân, không hay rồi. Đại nhân, phòng vệ sinh không có người. Đi vào mật thất với ta. 朱松。

God! Cẩn thận Chu Sung Cẩn thận Cẩn thận Cậu sao rồi Chúng tôi bị bán đứng Trúng mai phục Giết chết thế thân của Trúc Hà Hai nem kia Đều Đừng nói nhiều nữa Tranh thủ chúng ta chưa bị phát hiện Nhanh chóng rời khỏi chỗ này Đợi sau này điều tra đầu đuôi rồi Chúng ta quay lại báo thù Được Nào Nào Đi thôi Được Đứng lại Ông chủ chu Phương pháp bàn chuyện làm ăn rất đặc biệt đó Nhưng mà nếu như đã đến đây Ở đây có bạn của ông Thì cùng ở lại làm bạn đi à? Ông chủ Trúc Hạ Nếu như nghĩ hôm nay Giữa cả hai chúng ta ở lại Sợ là không dễ dàng như vậy đâu Xem ra chúng tôi hôm nay không thể không đánh một trận rồi Không sai Chúng ta vẫn phải đánh một trận cho sẵn khoái Náo nhiệt Yeah! Bọn họ Những con người tiếp ứng Thanh Mộc Không được tha cho một người nào Dân Những người khác theo ta Mau Bọn họ sẽ không xa đâu Phải bắt bọn chúng lại cho bằng được Đuổi theo Dân yeah. Cẩn thận, có mai phục Mau đuổi theo Bên này. Chậm thôi. Oh, my God. Nào Cậu lên trước đi Cẩn thận chút Đại nhân Bên kia hình như có người Có mấy người à. Qua đó xem xem Dân Không được động Người nào Bên đó Đi Báo Đại nhân Hai người đó giết người của chúng ta Đổi quần áo của ta chạy mất rồi Khủng nạn Bên này Mau Bên này Qua đó Không biết Trúc Anh thế nào rồi Ta đã nói trước rồi Nếu chúng ta bị tản ra Cô ấy sẽ thông báo cho cơ đại nhân sau đó chúng ta sẽ đến địa điểm đã định trước tập hợp. Cơ đại nhân đến thì cần phải có thời gian. Chúng ta có nên nhờ đội quân trú quân địa phương đến giúp không? Không được đâu. Vì khi nãy ta ở trong chuồng ngựa của Trúc Hà, nhìn thấy dụng cụ cho ngựa, có khắc ấn ký quân dụng của Đại Minh. Ta nghi ngờ, Trúc Hạ và quân đội đóng quân ở đây có quan hệ mật thiết. Hành động của chúng ta vừa mới bắt đầu thì đã bị bắn đứng. Nhưng mà quân đội đóng quân địa phương không biết về hành động của lục phiến môn chúng ta. Xem ra trong triều đình có người quyền cao chức trọng, tư thông với đồng doanh. Trước khi đi, cơ đại nhân cũng căn dặn bọn ta không được dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Xem ra chúng ta, trước khi tụ họp với cơ đại nhân, chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Cậu có ổn không? Được Được Để đường thôi Nào <laughs> Đuổi theo Đi Đuổi theo đuổi theo. Đại nhân sao rồi người xem Đuổi theo Hmm? Đại nhân sao vậy Để cho bọn chúng đuổi theo đi Đi Đi Khốn nạn Trúng kế rồi Tất cả Quay lại đường cũ Dân Bọn chúng không có ngựa Nhất định là chạy không xa đâu Đuổi theo Đi Thanh Mộc Bảo mọi người chia nhau Đi tìm nguồn nước Hai cái tên giả hoạt này nhất định Sẽ đi tìm nguồn nước Đi theo dòng nước Dân dạ. Cô nương Mời ngồi Người đâu vâng, Mau đi chuẩn bị cơm nước Gọi y vâng, quán tới Dân vâng. À? Cô nương Xin hỏi xưng hô như thế nào Tài hạ dạ, tên Trúc Anh ờ, à? Trúc bổ đầu Cô bây giờ ở chỗ tôi dưỡng thương Đợi tôi xác minh xong Lập tức đưa cô đi Báo cáo tướng quân dạ vâng Làm sao à? Hớt hà hớt hải Nói đi ờ. Trúc bổ đầu tài hạ có chút chuyện quân quan trọng ờ, nếu như không ngại Phiền cô nương đến doanh phòng để nghỉ ngơi Người đâu Đưa Trúc Anh cô nương đi nghỉ ngơi Phải chăm sóc thật tốt Trúc Anh cáo từ Nói Tướng quân Tính sự tới gặp Chồng ta vào Cẩn thận Để cho con phụ nữ đó nhìn thấy Dân Không có gì. Đại nhân Thông báo cho lưu tướng quân Dân Đại nhân xin đợi chút Đại nhân, mời. Phía trước chắc là thôn Thanh Sơn. Đó chính là địa điểm tụ hợp của chúng ta. Hy vọng chúng ta cắt đuôi được bọn chúng rồi. Bất kể thế nào, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút đã. Được, Công công, đi đường vất vả rồi. Đâu có đâu, Lưu tướng quân mới vất vả. Chuyện lương bổng quân đội, ta sẽ theo căn dặn trong thư của nghĩa phụ để làm. Lần trước, nghĩa phụ nhắc tới bộ khoái của lục phiến môn. Ta đã tìm thấy một người nữ bộ khoái rồi. Bây giờ đã bị ta giam lỏng. Lục tướng quân, ngụy công công nghe nói, người mà lục phiến môn phải đến ám sát Trúc Hạ. Trúc Hạ không bị giết giống như là ý của Lưu tướng quân. Lần này lục phiến môn lại phái người đến, chính là đến cứu người. Trúc Hạ này, gan to lắm. Đúng thế. Ý của Ngụy Công Công là Loại người có mua đồ này Chúng ta không dám dùng đâu Vẫn là nên sớm cắt đứt quan hệ đi thì hơn tránh đêm dài lắm mộng. Tại hạ hiểu rồi, chỉ là Trúc Hạ này, mỗi lần tới, đều biếu sáng không ít. Đáng tiếc, cho tấm lòng này của hắn rồi. Tướng quân, chỉ cần giặt qua vẫn còn, bổng lọc sẽ không đứt được đâu. Sẽ tiếp tục có Trúc Hạ thứ hai, thứ ba tới biếu sáng. Ngài không nên gì nhỏ mà mất lớn. Công công yên tâm, Lưu Mạnh không dám làm trái lại mệnh lệnh của nghĩa phụ, nhất định sẽ cắt đứt sạch sẽ quan hệ. Hơn nữa, tiêu diệt Trúc Hà, công lớn như thế, phải cho mấy bộ khoái của lục phiến môn lĩnh. Đến lúc đó, nghĩa phụ có thể báo lên triều đình cho mấy người bọn họ một nơi an táng đẹp đẽ. Thank you. Trúc bổ đầu Cô sao thế Vết thương của ta hình như bị rách rồi Có thể làm phiền Trúc bổ đầu Cô đợi một chút Tôi đi mời đại phu Đi thôi Không được đồng. Đám giặc qua các người Bọn ta lừa mà với các người Các gì hiểu lầm rồi Hai người chúng tôi không phải là giặc qua Chúng tôi cũng giống như các người Đều là người dân của Đại Minh Đúng thế, chúng tôi là con dân của Đại Minh Mọi người dừng tay trước đã Nghe chúng tôi giải thích Vậy sao các người lại ăn mặc quần áo của giặc qua 你住手！Tướng quân Nói Bên phía Trúc Hạ gửi thư đến Nói là bộ khóa của lục phiến môn Dàn theo con suối nhỏ sườn núi Nam Sơn Đi theo dòng chảy Ở đó không phải là thôn Thanh Sơn sao Mau tập hợp đội ngũ Chúng ta không thể bỏ qua màn kịch hay này được Dân Đợi đã Mang theo cái nữ bộ hóa đó cho ta Các gì? Thật ra hai người chúng tôi là bộ khoái của lục phiến môn Đến đây để làm án Bị người đông doanh truy sát Bất đắc dĩ mới phải mặc thành như vậy Trà trộn vào đó mới chạy thoát ra được Đúng thế, chúng ta chạy thoát Còn chưa kịp thay quần áo khác thì tới thôn của mọi người rồi Cái này Chính là lệnh bài của lục tiến môn bọn tôi Mọi người hãy nhìn cho rõ đi Ngoài ra tại hạ vẫn còn một chuyện muốn thỉnh giáo mọi người Tại sao khi chúng tôi vừa đến cổng làng Các người lại đột nhiên xông ra Hình như là có chuẩn bị từ sớm đúng không Mấy thôn nhỏ xung quanh chúng tôi thường xuyên bị giặc qua phá hại, nên chúng tôi ở dòng suối bên ngoài thôi. Chúng tôi có người theo dõi. Một khi có động tĩnh thì lập tức thông báo. Nên chạy thì chạy, nên trốn thì trốn. Vậy tại sao hôm nay không trốn? Thì là chỉ thấy có hai người các huynh. Hơn nữa hình như còn sức cùng lực kiệt rồi. Thêm nữa, chúng tôi bây giờ đã bị bắt nạt đủ rồi. Không muốn trốn đông trốn tây nữa Hoàng binh không quản Chúng tôi tự mình bảo vệ mình Đã là tha phương cầu thực rồi Chúng tôi mỗi lần vất vả khổ cực Để đắp lên ngôi nhà lấy chỗ ở Thì bọn chúng lại đến phá nát Chúng tôi không cam tâm Người trẻ hăng hái Đám giặc qua này tôi là không đông Nhưng mà tên nào tên nấy võ công cao cường Người dân bình thường như chúng tôi Làm sao có thể là đối thủ của chúng chứ Nếu như có thể đánh thắng Thì ai mà chịu nổi nhục này làm gì Hôm nay rất may gặp được hai người. Nếu thật sự là giặc qua, chúng ta không biết là chết bao nhiêu người nữa. Tuy rằng bọn chúng người không đông, nhưng mà tại sao lại khó đối phó như thế? Quân đội đóng quân ở Thái Châu không ít mà. Tại sao không quét sạch được bọn chúng? E là tướng quân quân đội ở đây, không muốn dày quét. Cậu nghĩ mà xem. Nạn giặc qua một ngày không hết. Triều đình sẽ không ngừng thất thoát ngân sách. Há chẳng phải là quan binh và thổ phỉ cùng một nhà sao Quan binh cũng không dựa vào được Vậy thì dân chúng phải làm sao Không hay rồi Không hay rồi Tôi phát hiện ở số nhỏ có một đoàn người người Đang đi về hướng này Vậy phải làm sao Không hay rồi Xem ra bọn chúng đuổi tới đây rồi Vậy chúng ta hãy nhanh chóng Rời đi Đừng làm liên lụy tới thôn dân Không được Cho dù chúng ta rời đi Người dân cũng gặp quà thôi Bọn chúng có bao nhiêu người Mười mấy người Chỉ mười mấy người thôi sao Thanh niên trai tráng Thì ở lại giúp đỡ các huynh Đúng Chúng tôi ở lại giúp đỡ các người Không được Mọi người nghe tôi nói Bọn chúng đến tuy rằng người không đông Nhưng mà đám giặc qua này So với giặc qua bình thường Đều là võ công cao cường cả Các người ở lại Chỉ có con đường chết Trường Nhất Cậu hãy dẫn bọn họ vào trong rừng trốn trước Đợi cơ đại nhân đến thì tụ họp với họ Ta ở lại đây kéo dài thời gian Chỉ có mình huynh E là không đợi được cơ đại nhân đến đâu Đừng quản nhiều quá Cậu bảo vệ bọn họ rồi đi trước Một khi cơ đại nhân bọn họ đến Lập tức phái người đến tiếp ứng cho ta là được Được Bảo trọng Cậu cũng thế Mau đi đi Đi Theo tôi Đi Đi thôi Mau Nào Đi đi Chúc bổ đầu Chúc bổ đầu Cô muốn đi đâu vậy Ta đến lấy đồ của ta ờ. Chúc bổ đầu Ta đã tìm thấy Trương bổ đầu và Chu bổ đầu rồi Các người tìm thấy họ rồi sao Đúng thế Mời cô theo chúng tôi đi gặp họ

Mau, theo tôi Thank you.

Ngươi nói rượu của các ngươi ngon Hay là rượu nữ nhi hồng của chúng ta ngon hơn Yeah.

Yeah! <laughs> Ông chủ à. chu Vẫn là nên giao đồng bọn mà ông cứu ra đây Cùng ta về nước Nói ra thân phận thật sự của ông Và người đứng phía sau Có thể đại tướng quân của chúng ta Có thể tha tội chết cho các người Còn thưởng quan ban chức cho các người nữa chứ Đừng có mơ dạ. Trúc Hà Trúc Hà Ta thấy hay là ngươi Cùng ta về lục phiến môn đi Tra xem tên giặc qua nhà ngươi Mang tội lớn Muốn gây chiến tranh cho hai nước Sau khi nhận tội Chúng ta đưa ngươi về Đông Doanh Xem xem đại tướng quân của ngươi Trừng phạt ngươi như thế nào Khốn nạn Trương Nhất Tại sao cậu quay lại Quỳnh không phải nói Lục phiến môn của chúng ta Không có quy tắc bỏ rơi quân đệ sao Lên Yeah. Yeah! Thôn dân tới nơi tụ họp an toàn rồi Cũng để lại thư cho cơ đại nhân Bảo họ đến Thanh Sơn Thôn tìm chúng ta Chỉ là không biết Có thể chống cự được đến lúc đó không mà thôi Đây là hai huynh đệ chúng ta Lần đầu tiên hợp tác có đúng không Nhất định không được chết Quỳnh nói đúng Muốn chết thì cũng phải dẫn theo mấy tên người đông doanh chết theo Xem ra Các người rượu mời không uống Muốn uống rượu phạt rồi Lưu tướng quân Ông tới đúng lúc lắm ờ, Người mà ông cần chúng tôi đã giữ lại rồi Lưu tướng quân Mau qua đây Giúp tôi tốc chiến tốc thắng đi các hạ Nhận nhầm người rồi thì phải Ta đường đường là tướng quân của Đại Minh Tại sao có thể giúp người đông doanh ngươi Đánh người của mình chứ Tướng quân Bọn họ là bộ khóa lục phiến môn Cùng chúc anh đến làm án Xin tướng quân rút đao tương trợ Chúc bổ đầu bộ khóa lúc phiến môn mấy người Đều là thần dũng hơn người Hôm nay Lưu mộ rất là có phúc muốn nhìn xem các người làm sao có thể lấy ít được nhiều, lập nên kỳ công đi, <laughs> Ông... Lên! Thank Ah! 朱 <laughs> 松，怎么了？放牧。 Kịch này diễn hay lắm Đặc sắc Đặc sắc lắm Chỉ là kịch hay hơn nữa Thì cũng có lúc tàn mà thôi <laughs> Người đâu Giết chết mấy người bọn họ cho ta Một người cũng không được để sống Dân Lưu Mảnh Người giết bộ khóa lục phiến môn Triều đình Triều đình sẽ không tha cho ngươi Người cấu kết giặc qua Thông đồng bán nước Nên chịu tội gì Ta khuyên ngươi vẫn nên thu tay lại đi Các vị bổ đầu Lời này nói sai rồi Rõ ràng là lục phiến môn truy nã giặc qua Anh Dũng hy sinh Chỉ trách tại hạ đến chậm một bước mà thôi Tuy rằng giặc qua đã chết hết rồi Nhưng cuối cùng cũng không bảo vệ được tính mạng của các vị Tại hạ chỉ có thể bẩm báo với triều đình Xin công cho các vị Đi Người đâu Lên Mau Muốn chạy Cẩn thận trương Nhất trương Nhất Không sao chứ Các anh em Giết Dừng tay Lục phiến môn phụng đình binh bộ đến làm án Ai à, cũng không được tự ý manh động Cơ đại nhân Chu bổ đầu Thương thế sao rồi Không sao <laughs> Cơ đại nhân Đến nhanh lắm cơ mổ biết chuyến đi lần này nhất định nguy hiểm. Cho nên, cố xin binh bộ cấp cho lệnh phù, cho nên đến muộn mấy ngày. Nếu không thì, tướng quân quyền cao chức trọng như ngài lưu tướng quân đây, ta làm được gì chứ? Cơ đại nhân tưởng rằng có lệnh bài, thì có thể làm gì được lưu mảnh ta rồi sao? Người đâu? Bắt bọn chúng lại. Đợi đã. Cơ mổ lần này xuất kinh Triều đình trên dưới đều biết Lẽ nào các người cho rằng chuyện này cứ coi như thế là xong sao Lưu mảnh Thông đồng bán nước Tư thông giặc qua Đây chính là tội chu di của tộc Lẽ nào các người Muốn cùng với ông ta Cùng chịu tội hay sao các người còn đứng ngay ra đó làm gì Lên đi Hôm nay Các người giúp ta Truy nã lưu mạnh Ta sẽ xin triều đình Không trách tội các ngươi Cũ dặn tuế Chuyện này chính là như vậy Trên thế gian này Có hai thứ Làm ta Tuế không ngủ được Một cái là tiền Một cái là quyền Ta thích Ta thích Nói về con trai nuôi của ta Thì nhà ta cũng không thiếu Nghe hiểu chưa Cụ dặn Tuế Anh Minh Được Trương công tử bình an trở lại rồi Tại hạ bình an về rồi Làm cô nương lo lắng rồi Chỉ là Ngọc bội mà cô nương tặng ta Giúp ta chắn một đau Dở rồi Phù hộ thân này vốn dĩ là bảo vệ bình an cho công tử mà Bây giờ nó có thể đỡ kiếm cho công tử Dở cũng đáng Ta đã đồng ý với công tử Đợi người bình an quay lại Đàn cho người nghe Khúc đàn lần trước chưa xong thật không à, dễ dàng chút nào. À? Danh sách đồ nhỏ quyền vũ của ngươi cuối cùng cũng xác định rồi đúng không? Trường Nhất Chúc Anh Tại sao lại còn cô ta? Đây không phải là đúng ý của ngài sao? Được Có độ quyền vũ của ba người các cậu Nhất định Sẽ làm nên đại sự Báo Đại nhân Lục đại nhân có thư Lùi xuống đi Sao vậy Lưu Mảnh sợ tội tự sát rồi Triều đình có lệnh Tội của Lưu Mảnh nên chịu Vụ án này đến đây kết thúc Không tra tiếp nữa